Xin chào, hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chuyển cái tọa độ đã đo lên trên kết một cách mà nhanh nhất khi chúng ta không có các cái phần mềm hỗ trợ. Rồi, bây giờ mình có một cái file cái số liệu thô như thế này ha. Đó. Thì cái này thì nó gồm là số thứ tự nè, tọa độ ờ, x nè, tọa độ y nè và cao độ rồi ghi chú. Mỗi cái thì nó cách với nhau bởi cái dấu phẩy ha các bạn. Rồi. Đó, cái này nó khoảng là 209 điểm thì à, bây giờ mình chuyển những cái số liệu đo này lên trên kết ha rồi thường á, là mình có những cái phần mềm hỗ trợ như là top complete hay là db survey gì đó mình có thể chuyển lên được nhưng bây giờ khi chúng ta không có các cái phần mềm đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà nhanh nhất ha rồi bây giờ mình sẽ mở excel lên ha các bạn Open phân nè chúng ta sẽ vào là file Open. chúng ta desktop nãy mình lưu ngoài đó là cái desktop cái này là danh sách tọa ờ, độ điểm đo ha các bạn chọn cái này là on file đây cái này là file txt ha open chúng ta sẽ nhấn nét ha rồi chúng ta chọn là order tại vì mỗi một cái ờ, cái tọa độ á thì nó sẽ liên kết nó cách với nhau bởi dấu phẩy thì mình bấm cái này là dấu phẩy là tự động nó sẽ tách ra cho chúng ta ha rồi chúng ta nhấn nét rồi finish rồi vậy là tọa độ nó đã lên được trên ờ, excel rồi ha giờ mình chuyển cái excel này lên trên kết mình chèn lên nhau vậy đi ha rồi mình ờ, sẽ đánh cái lệnh là bôi ha các bạn đây rồi cái này nó là cái tọa độ nè nó sẽ bằng là cái thằng nè tọa độ x nè rồi và mở ngoặc phẩy và cái tọa độ y rồi à, và mở ngoặc phẩy và cái à, tọa độ z ha rồi cao độ nè rồi còn cái à, cái này mình sẽ kéo xuống hết nha các bạn đó là bây giờ mình sẽ copy cái thằng này vào trong két rồi mình sẽ bắt ha copy nè các bạn vào trong kết ha chúng ta sẽ phải chuột vô cái dòng lệnh ha chúng ta chọn là batch nó tự động nó sẽ rải điểm cho chúng ta ha chúng ta sẽ vào là format chọn là bôi thai ha bôi thai mình chọn cái này cho nó khác khác xíu ha cái này mình chọn là tổng một đi nó, đây là tất cả các cái điểm đo ha nó đã được uh, bung lên trên kết rồi rồi mình uh, sẽ tạo một cái laser để mình uh, chứa cái điểm đo đó ha cái này mình gọi nó là laser boy đi ha rồi cái bôi này mình cho nó là màu à, màu đỏ ha đó rồi tiếp mình tạo thêm một cái laser nữa là rồi cái à, cái tên điểm này tên điểm tên điểm thì người ta gọi nó là n no ha tên điểm này thì mình cho nó là màu à, màu xanh đi rồi tiếp mình tạo thêm một cái nữa ha nó là cái cái ghi chú ghi chú nó ha ghi chú rồi cái ghi chú này mình cho nó là màu vàng ha rồi mình đã tạo được ba laser rồi ha giờ mình sẽ chọn hết cái boy này rồi mình chọn nó qua cái cái laser là boy ha rồi bây giờ mình sẽ qua cái uh, excel rồi cái này là đã xong rồi các bạn cái này xong rồi nè rồi bây giờ mình sẽ test nè nhớ giống nhá cái các bạn trừ test giờ mình sẽ xuất cái thằng uh, số thứ tự này lên hết các bạn rồi test trừ test nè ha rồi này thì nó sẽ bằng là tạo độ ít nè và mở ngoặc phải à, và tạo độ y được ha rồi cái thằng ít này mình sẽ cộng cho nó cỡ 0.5 nữa để nó xịt qua một chút xíu nó không có nằm trồng lên cái cái điểm này ha rồi cái này thì mình gọi nó là cái cầm anh ha cầm anh là cái lệnh nữa các bạn trên cái đó ha còn cái này mình gọi nó là tọa độ này ha rồi à, cái thằng này mình gọi nó là chiều cao chiều cao của chữ ta gọi là test 2 ha rồi tiếp cái này nó là rô ha tại xây á cái góc xây á rồi cuối cùng đó chính là cái ờ, cái ghi chú được ha đây mình ờ, cho nó vô giữa cái rồi cái test 2 á, thì mình cho cỡ 1.1 là được rồi ha râu là cái góc xây nó là không nè còn cái ghi chú thì nó sẽ bằng là cái ờ, cái tên cái tên điểm ngay này ha rồi giờ mình sẽ kéo hết những cái thằng này xuống ha các bạn rồi xong rồi ha giờ mình sẽ cớp mình cớp nè copy rồi mình qua bên trên kết mình chuyển qua cái laser là số, số cái tên điểm ha rồi chúng ta sẽ bắt nè đó là tự động nó sẽ vô liền cho chúng ta rất là hay được ha rồi rồi mình sẽ vào trong cái Excel nữa giờ mình sẽ xuất cái thằng à, CD này ha các bạn cái này tôi gọi là cái à, cái ghi chú á, ghi chú điểm giờ mình sẽ xuất cái ghi chú điểm ha này gọi là xong rồi luôn mình sẽ tô cho nó một cái màu khác rồi ha rồi à, cái này nó cũng giống y như vậy mình à, cớp qua một cái ha rồi à, đó rồi cái à, comment á thì mình cũng đánh cái lệnh là test ha dấu nháy trước cái các bạn trừ test rồi còn cái tọa độ thì mình sẽ bằng cũng bằng y như vậy luôn là cái tọa độ x nè ha rồi à, dấu và mở ngoặc phẩy đóng mặt và tọa độ y ha enter rồi trong cái tọa độ này á mình phải à, xịt qua chút xíu nữa ha tại vì nãy là thằng kia nó xịt là 0.5 rồi này là nó xịt 0.5 rồi nè mình này cũng phải sạch 0.5 nè còn cái thằng này mình trừ cái tọa độ à, y mình phải trừ 1.5 được ha để cho nó sạch xuống xa xuống xíu rồi test 2 thì nó cũng cỡ là 1.1 thì cái này cái cái test 2 này các bạn cứ thử đi ha rồi các bạn sẽ thấy còn cái râu là không còn cái ghi chú á ghi chú điểm á thì à, nó sẽ bằng là cái thằng đây được ha rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống hết ha rồi giờ mình sẽ copy copy thằng này rồi vào trong cái cửa sổ của két thì mình chuyển cái này nó là cái layer là node ha giờ mình sẽ bắt vào ha bắt vào trong cửa sổ lệnh phải bắt đó xong rồi ha rất là đơn giản các bạn ạ khi chúng ta không có phần mềm đây là cái cách mà nhanh nhất mà mình à, được biết ha rồi vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách mà xuất cái số liệu đo lên trên kết một cách nhanh nhất khi chúng ta không có các cái phần mềm hỗ trợ thì video của mình đến đây là hết nếu các bạn có thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt like một đăng ký kênh và chia sẻ ha tạm biệt